một trong những nỗi sợ hãi của con người hiện nay là căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, ở một số người, tế bào ung thư của họ bỗng biến mất một cách thần kỳ, khiến nhiều bác sĩ không giải thích được. Y học đã báo cáo nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư tự khỏi mà không cần dùng thuốc. Vậy chìa khóa đẩy lùi căn bệnh ung thư là gì? Mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Hiện tượng cải thiện tự phát Liệu bệnh ung thư có thể chữa khỏi không? có phải chiếc chìa khóa chống ung thư nằm ở chính bệnh nhân, ngoài cái mà y học chính thống gọi là cải thiện tự phát. Trên thực tế, tạp chí Y học JAMA đã đăng một bài báo lập luận rằng các tế bào ung thư vú có thể tự biến mất mà không cần điều trị, ngay cả khi nó là một khối u di căn. Y học cũng đã báo cáo nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Hiện tượng tế bào ung thư biến mất một cách kỳ quái mà không cần điều trị vẫn chưa được y học hiện đại giải thích. Họ chỉ có thể gọi đó là cải thiện tự phát. Cảnh báo từ ung thư Cơ chế điều tiết của cơ thể đang hoạt động sai Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu các khối u hình thành như thế nào. Theo cơ chế hoạt động bình thường của cơ thể con người, các tế bào có thể phân chia và nhân lên một cách có trật tự, sản sinh ra các tế bào mới thay thế các tế bào cũ hoặc tự động sửa chữa các tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, khi các gen chịu trách nhiệm điều chỉnh cơ chế này bị hỏng, cơ chế này sẽ không hoạt động như bình thường nữa. Các tế bào đột biến, sinh sôi nảy nở tạo thành các khối u. Chúng lây lan và di căn qua máu và hạch bạch huyết. Sự sản sinh của các tế bào ung thư có thể nói là hồi chuông báo động của cơ thể. Đừng bỏ qua việc mở khóa cho cơ thể tự phục hồi. Làm thế nào để những bệnh nhân khỏe lại một cách tự nhiên? Đó có phải là đưa các cơ chế mất kiểm soát của họ trở lại đúng quỹ đạo? tiến sĩ Kenley Turner là một học giả về ung thư học tích hợp. Ông đã tiến hành điều tra thực địa và phỏng vấn những bệnh nhân ung thư tự khỏi, cố gắng tìm ra bí quyết chống ung thư của họ là gì. Báo cáo của ông được công bố trên tạp chí Noetic Now, một tạp chí trực tuyến của Viện Khoa học Tiểu đường Phi lợi nhuận. Liệu pháp được sử dụng bởi nhóm chiến binh ung thư này bao gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần. Dưới đây là một số đoạn trích trong báo cáo. 1 thay đổi chế độ ăn. Hầu hết những bệnh nhân được phỏng vấn đều bị thuyết phục rằng họ phải thay đổi chế độ ăn uống. Họ ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc và các loại đậu, đồng thời cắt giảm thịt, đường tinh luyện, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã khẳng định mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và bệnh ung thư. Tại hội thảo chế độ ăn, dinh dưỡng, hoạt động thể chất và phòng chống ung thư, góc nhìn toàn cầu, Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới công bố các khuyến nghị về chế độ ăn uống. Danh sách các thức ăn của những bệnh nhân này đều phù hợp với hướng dẫn chế độ ăn uống của quỹ. 2. Tích cực chống chọi với căn bệnh ung thư. Các bệnh nhân này thể hiện ý chí sống mạnh mẽ. Họ tích cực tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân, bạn bè. Thái độ này khiến tôi nhớ đến câu chuyện của Victor E. Frank Kim, người sống sót trong trại tập trung Auschwitz, Đức Quốc xã, trong Thế chiến thứ hai. Nhân vật chính cho biết, trong điều kiện tồi tệ nhất, nơi địa ngục trần gian, những người có thể sống sót và thoát ra khỏi trại tập trung thường không phải là những người mạnh mẽ và khỏe mạnh, mà là những người có hy vọng cho tương lai. Anh cũng nói, trong trại tập trung, khi xảy ra trận đòn với hai người, người này chọn tuyệt vọng, người kia chọn hy vọng. Người chọn hy vọng thì nghĩ rằng sau khi thoát nạn, mình sẽ được tự do và có thể sống sót được rồi. 3. Tăng cường năng lượng tích cực Nhiều bệnh nhân ung thư tin rằng bị bệnh đồng nghĩa với việc cơ thể bị tắc nghẽn. Một người sống sót sau ung thư tuyến tụy nhận ra rằng anh ta đã tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Chúng hình thành ung thư trong không gian bề mặt. Chỉ bằng cách thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, xóa đi những ký ức xấu trong tế bào thì các tế bào ung thư sẽ biến mất Hãy nói về kinh nghiệm của bệnh nhân này trên giác độ khoa học. Khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng có thể nhìn thấy hình ảnh con chuột hoàn chỉnh bằng cách nhìn tế bào của con chuột qua kính lúp công suất cao. Ngoài ra, tiến sĩ Robert Stone đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu về tế bào trước năm 1989. Ông đã xuất bản cuốn sách bí mật của tế bào của bạn vào năm 1998. Ông nói, các tế bào của cơ thể. Biết bạn đang nghĩ gì, Nghiên cứu trên cho chúng ta biết rằng mỗi tế bào là hình ảnh của một cá nhân có cùng tâm trí với bạn. Ung thư là cơ thể phát đi tín hiệu cảnh báo. Bạn có muốn tiếp tục cung cấp các chất dinh dưỡng tiêu cực như suy nhược và bất bình để tế bào ung thư có thể tiếp tục phát triển hay không? Hay bạn sẵn sàng thay đổi suy nghĩ, cung cấp năng lượng tích cực của sự lạc quan để giết chết không gian sống của nó? 4. Trải nghiệm tình yêu và niềm vui hầu hết các bệnh nhân đều đề cập rằng cảm giác yêu thương và hạnh phúc thường trực đã giúp họ vượt qua căn bệnh ung thư. Một người sống sót sau căn bệnh ung thư hạch đã trải qua. Tình yêu vị tha và không ngừng nghỉ đã mang lại cho anh niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Từ đó, anh luôn biết ơn những con người, sự vật và sự việc xung quanh mình. Tôi không thể không nghĩ đến trường hợp của một bà mẹ đơn thân bị ung thư vú và sống sót. Căn bệnh ung thư của người mẹ đã di căn đến gan, các bác sĩ nói với cô rằng không còn nhiều thời gian nữa. Cô con gái 9 tuổi của cô không bỏ cuộc. Cô bé viết thư cho mẹ mỗi ngày để cổ vũ mẹ. Một bức thư trong số đó viết rằng Mẹ giống như nhụy hoa hồng. Mẹ có mùi thơm của một bông hồng đỏ xinh đẹp. Mẹ phải đánh bại căn bệnh ung thư. Con yêu mẹ. Vài tháng sau, các bác sĩ ngạc nhiên khi không tìm thấy tế bào ung thư nào trong cơ thể người mẹ. Người phụ nữ cho biết bức thư của con gái đã giúp cô có thêm dũng khí để chiến đấu với căn bệnh ung thư. 5. Thần giao cách cảm Nhiều bệnh nhân thậm chí còn trải qua thần giao cách cảm sâu sắc. Đó là một thần tính bên trong. Một người sống sót sau giai đoạn 3 của bệnh viêm phổi cho biết anh ấy thiền định 14 tiếng mỗi ngày. Đến ngày thứ 10, anh ấy đột nhiên cảm thấy được bao quanh bởi một luồng năng lượng. Nó luân chuyển trong từng tế bào, là một thầy thuốc và bác sĩ y học Trung Quốc, Wang Phu thảo luận về tầm quan trọng của việc cân bằng cơ thể, tâm trí và tinh thần từ cả hai quan điểm phương Đông và phương Tây. Ông dẫn lời triết gia Spinoza, Baruch Spinoza, cho rằng con người có một linh hồn vô hình và một thể xác hữu hình. Hai thứ đó chính là một. Ở phương Đông, đạo giáo và Trung y vốn chú trọng tu luyện, coi sinh mệnh có ba bảo vật là tinh, khí và thần. Việc duy trì ba bảo vật này có thể tạo thành một hàng rào nhiều lớp để bảo vệ sự sống, Lương Y Hu Newen cho rằng thiền định có thể khai thông 8 kinh mạch phi thường. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu phương Tây đã khẳng định tác dụng của thiền là làm cho hơi thở chậm và đều. Khí huyết lưu thông đều và thông suốt, giảm căng thẳng và lo lắng, làm cho con người bình tĩnh, thanh tịnh. Lấy lại tinh thần, chiến đấu trực diện với căn bệnh ung thư quái ác. Báo cáo của tiến sĩ Turner cho thấy những chiến binh chống ung thư này đã xác minh rằng những suy nghĩ tích cực sẽ kích hoạt cơ chế tự chữa lành của cơ thể, nghĩa là tăng cường khả năng tự miễn dịch để chống lại ung thư. Tôi đã phát hiện ra từ nhiều trường hợp rằng cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong tình trạng bệnh, cho dù bạn có sử dụng phương pháp điều trị y tế chính thống hay không. Như trong sách chuyển Pháp Luân đề cập, con người có 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh. Trong một thí nghiệm, một tù nhân bị trói và bịt mắt, cứa vào khớp cổ tay, Người ta vặn vòi nước để anh ta nghe thấy tiếng nước chảy. Cuối cùng bệnh nhân sợ hãi đến mức chết vì tin rằng mình đã mất quá nhiều máu. Y học phương Tây đôi khi sử dụng giả dược để điều trị cho bệnh nhân. Có những trường hợp có thể mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, ý nghĩ không chỉ thuộc về tinh thần. Nó thực sự ảnh hưởng đến sự phối hợp hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể. Có thể nói vật chất và tinh thần là cùng một bản chất tôi thấy hầu hết các bệnh nhân ung thư đều bị trầm cảm. Họ u sầu, sợ hãi, dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Tôi muốn sử dụng bài viết này để khuyến khích bệnh nhân thoát ra khỏi vũng lầy của cảm xúc càng sớm càng tốt. Có như vậy, họ mới có thể phục hồi năng lượng và chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Ngoài việc trị liệu bằng đông y hay tây y, thì phương pháp chữa trị bằng luyện tập khí công cũng là một lựa chọn tuyệt vời mà bạn có thể thử. Hiện nay, pháp luân công,